luyện hóa nguyên anh còn dư của địch đồng, đã đạt đến lưu tinh hậu kỳ. Đại ca, bọn ta về rồi. Đại ca, Phòng này của huynh lớn mà sao chả bỏ gì Đúng là lãng phí cái nơi này Còn không bằng chút viện dưới đáy biển nữa Đại ca, cuối cùng cũng gặp được huynh Thật không ngờ đã làm xích huyết động chủ thật Ta mới vào động phủ đã nghe khỉ nói về những gì mọi người trải qua Tiếc là lúc đó ta không có mặt Không cần vội, giờ ba huynh đệ chúng ta tụ họp mới là quan trọng, hai người đến đúng lúc lắm. Ta dùng cây thương dài của địch đồng luyện thành thanh đoạn kiếm này, gọi là diễm sĩ kiếm. Rồi dùng tinh thạch luyện lại găng tay diễm sĩ. Phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. Giờ chúng đều là linh khí thực phẩm Không ngờ luyện hóa được linh khí thực phẩm Đại ca, công lực huynh cũng tăng lên đúng không? Đúng thế, ta luyện hóa hoàn toàn nguyên anh của địch đồng Đã đạt đến lưu tinh hậu kỳ Viên này là nguyên anh của cha hồng, ngươi dùng nó luyện hóa công pháp giúp nhanh vào nguyên anh hậu kỳ hơn. Ờ, còn viên tinh phách cực phẩm này nữa, có thể củng cố trần trùy của ngươi. Ờ. Cảm ơn đại ca. Đại ca, Kim ờ. Long xù còn có tinh thạch cực phẩm, sao ta không có? Đưa ngươi tinh thạch cực phẩm, cũng không phải không được. Vậy, lấy cây gậy đen của ngươi ra đổi. Đại ca, đây chính là ngọc kiếm mà địch đồng và cha hồng tranh nhau Hay là đưa cái này cho ta đi Huynh đừng thiên vị quá Đây không phải là linh khí bình thường Nó là một trong chín chìa khóa mở tiên phủ Tiên phủ Nội tại của thiên phủ này ta cũng không rõ Nhưng cha hồng tốn trăm năm để tranh đoạt kiếm này Thậm chí cửu sát điện còn phái địch đồng tới giành Chứng tỏ tiên phủ có ẩn chứa bảo vật Khiến cả giới tu tiên điên cuồng không ngờ hai người họ tranh giành Cuối cùng Ngọc Kiếm lại bị đại ca lấy <laughs> Đúng là may mắn Giờ chúng ta có một thanh Ngọc Kiếm Rồi tính sao đây Còn phải nói Đương nhiên là tập hợp kiếm kiếm Tìm kho báu <laughs> Quả nhiên không được Thật muốn thử cảm giác ngự kiếm phi hành Không đơn giản thế đâu Địch Hồng đến vì Ngọc Kiếm cửu sát điện cũng sẽ không từ bỏ điều tra ngọc kiếm. Huống hồ, tu yêu giới đều biết chính huynh đệ địch thị tình thâm. Một khi chúng tra ra địch đồng bị giết ở xích huyết động phủ, chắc chắn sẽ tìm đến cửa, muốn đối phó tám con tự sát giao long, với thực lực của chúng ta. Quả thực khó, gì mà giao long, mấy con sâu nhỏ đó có gì đáng sợ, xem ta vào trạng thái cùng bạo đi. Đó là tự sát giao long động hư hậu kỳ động hư hậu Thôi đi, ta chả có hứng đánh với chúng Bảo Lan Thúc đến giải quyết Không được làm phiền Lan Thúc Chuyện ta làm để ta tự gánh Nhưng Ta vẫn phải về trước viện một chuyến Không tìm Lan Thúc giúp Còn về làm gì Ta hiểu rồi Tiểu Hắc, đầu ngươi bình tĩnh. Chuyện lớn nhỏ của xích huyết động phủ, hãy giúp phí phí xử lý, gặp chuyện không được manh động lỗ mãn. Phí phí ngươi cũng thế đấy. Đại ca, chúng ta làm sao ra ngoài? đệ tìm ngọc kiếm cho cửu sát điện mà chết mà tin tức truyền về sau khi đệ ấy chết chỉ rõ thanh ngọc kiếm thứ 8 ở xích huyết động phủ trong xích huyết động phủ đã xảy ra chuyện gì các vị huynh đệ có manh mối gì không đại ca ta dò thám qua gần đây xích huyết động chủ tra hồng cũng chết nhất định có liên quan đến cái chết bác đệ tra hồng thứ tạp nham đó sao là đối thủ của bác đệ Vậy hắn chết rồi Giờ ai quản lý tích huyết động phủ Động phủ mới là một người tên Tần Vũ Hắn từng là hộ pháp dưới trướng cha hồng Tần Vũ Trong các tu yêu dưới đáy biển Ta chưa nghe thấy cái tên này Lập tức điều tra Tần Vũ Nhất định hắn biết gì đó Đại ca, có gì mà điều tra Hà giết nhờ ba ngàn Tuyệt đối không tha một ai Huống hồ thích huyết động phủ là bộ hạ của cửu sát điện Chúng ta muốn chúng chết Thì chúng phải chết Nói đúng lắm Đại ca, chuyện này giao cho ta Thiết tẩy sức huyết động phủ An ủi vong linh trên trời của bác đệ Đại ca, ta muốn đi cùng lục ca Nghĩ đến cái chết của bác đệ Lòng ta cũng không thoải mái Các vị huynh đệ Chuyện này liên quan đến Ngọc Kiếm Tuyệt đối không được manh động Nếu vội báo thù mà lỡ chuyện ra Ngọc Kiếm Tâm huyết của bác đệ sẽ công tốt Quả thực, sau khi tìm ra tung tích Ngọc Kiếm báo thù cho bác đệ cũng chưa muộn. Huynh đệ chúng ta đồng sinh cộng tử, báo thù cho bác ca, lẽ nào không quan trọng bằng thanh kiếm. Ngọc kiếm là chìa khóa mở tiên phủ. Không cần phí lời. Lão nhị, ta không cần biết đệ dùng cách gì, nhất định phải mang ngọc kiếm về, ai dám che giấu tung tích ngọc kiếm. chết. Lão lục lão thất hai người cùng đi với lão nhị. Vâng. cô xem cái kia cũng đẹp nhỉ, đúng đó. Tần Vũ đại ca Lập Chúc viện mọi thứ vẫn ổn Tất nhiên đều ổn Lập nhi tỷ tỷ mà thấy huynh Nhất định sẽ vui lắm Ngươi xem Tân Vũ đại ca đến tìm tỷ tỷ, nhỏ tiếng thôi, cẩn thận huynh ấy nghe thấy. Tần Vũ, dạ. đến dạ. rồi à? Lan Thúc, người biết con về. Không chỉ thế, họa con gây ra, ta cũng biết. Con, giết một con tử sát giao long, không? Họa con là lấy ngọc kiếm ờ. Lan Thúc Thúc biết cả rồi Tuy rằng ngọc kiếm đó có hơi bỏng tay Nhưng con cũng có tư cách có được Ta biết con tự mình giải quyết nhưng nếu gặp nguy hiểm Con cứ dùng truyền tấn lệnh này báo ta Tần Vũ tiên sinh Tần Vũ, ta chân thành khuyên con một câu. Sau này xảy ra chuyện gì, cũng đừng quên ý định ban đầu của mình. Nhưng cũng đừng chịu đựng quá mức hoặc miễn cưỡng gánh vác tất cả. Tần Vũ tiên sinh, nếu huynh đã về, chắc đã giải quyết ổn thỏa ân oán rồi nhỉ? Cũng xem là kết thúc, vậy lên mới về thăm cô, các cô dạ, dạ. và mọi người. Nhưng, ta không thể ở lại quá lâu, giờ phải đi rồi. Vội thế sao? Gần đây ta đang học chơi cờ. Lan Thúc nói tài chơi cờ ta đang tiến bộ. Vừa hay huynh đến, chi bằng chơi với ta một ván. Cũng không vội lắm chứ. được thắng rồi Đến cha ta cũng không thể thắng ta dễ như vậy Lập nhi cô nương, tài chơi cờ của cô xuất sắc lắm nghĩ ra rồi, Lập Nhi cô nương, không thể làm lỡ thời gian, ta phải về xích huyết động phủ, đợi ta quay lại, nhất định chơi cờ cho đã. Được, Tần Vũ, ta ờ, đợi ờ. huynh. Ờ, Lúc nãy cô gọi ta, là Tần Vũ. Sau này, dạ. huynh dạ, cứ gọi dạ. ta là Lập Nhi. Được, Lập Nhi, đợi ta lần sau đến tìm cô. Cửu sát điện Chỉ sợ ngươi không đến Động chủ có lệnh, người ngoài không được xông vào xích huyết động phủ. Người ngoài, mở to mắt xem bọn ta là ai, còn không gọi Tần Vũ ra. Hóa ra là ba vị điện hạ của cửu sát điện, tại hạ Tần Vũ. Ba vị từ xa đến, chắc là có chuyện quan trọng, ngươi chính là tân động chủ, Tần Vũ. Công pháp gì đây? Đến ta còn không dò thám ra được, dừng công pháp đi, để bọn ta xem ngươi đến cảnh giới nào. Kỹ thuật của thuộc hạ. Một khi tu luyện, đến chết mới dừng được. Ba vị điện hạ vội tới đây, không phải chỉ đến tìm hiểu công pháp của ta. <laughs> Bớt dở trò vặt đi. Mau gọi hết hộ pháp của động phủ đến đại điện. Vậy thì cung nên ba vị điện hạ. Nghe rõ đây, Bác đệ địch đồng của bọn ta Mấy ngày trước bị giết Bọn ta tra ra nơi cuối cùng địch đồng xuất hiện Chính là xích huyết động phủ các ngươi Lại cứ phải là lúc này thích quyết động phủ đổi chủ mới Tần Vũ, ngươi nói xem, bên trong có mối liên hệ gì không? Điện hạ đang nghi ngờ ta Vị trí động chủ này là do ta tỉ thí với các hộ pháp được Còn về cái chết động chủ tra hồng và bác điện hạ Trừ cái lệnh bài ở mật thất Thuộc hạ thật sự chả biết gì Lệnh bài bác đệ còn không phải ngươi giết bác đệ, luyện liên anh mới lấy được vị trí động chủ. Mật thất nơi có lệnh bài là mật thất tra hồng bế quan tu luyện. Đúng thế, tra hồng động chủ 100 năm nay hầu như đều bế quan, đồng thời dặn hộ vệ thủ tầng tầng lớp lớp. Nếu tầng vũ động chủ muốn giết tra hồng, bọn ta không thể không phát giác. Ta từng nghe nói, trong mật thất của tra hồng động chủ có bảo bối không rời thân, có lẽ liên quan đến chuyện hắn bế quan Hộp bảo bối gì Đưa cho bọn ta Bên trong mật thất trừ lệnh bài Thì chả có gì khác Nếu các người không tin Ta cũng hết cách Ngươi chả biết gì hết Không có nghĩa người khác không biết Ngươi Nói về tình hình hôm đó Trong phòng quả thực chỉ còn lại một miếng lệnh bài cửu sát Cho ngươi một cơ hội Nghĩ lại cho kỹ Quên chưa nói gì không Đằng tất hộ pháp Nói ta thì, lúc ta và động chủ tần vũ tỷ thí Phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Office Đàn tất hộ pháp bị thương nặng Có phải ngươi biết gì? Đừng có thử thách độ nhẫn lại của ta Nếu còn không nói Ta sẽ giết ngươi trước Ta xem những người khác còn không nói Ba vị điện hạ bất giận, bọn ta thật sự không biết, biết nói từ đâu, chưa chắc đâu. Ta chỉ nhớ ra ngày phát hiện lệnh bài bác điện hạ. Phó động chủ tra bách cũng chết rồi. Có thể là cha hồng cha phách, họ cùng huyết chiến với bác điện hạ rồi bị giết, nhưng bọn ta chưa từng thấy cái hộp gì đó. Toàn lũ ăn hại, lề mà lề mề lừa bọn ta, giết các rư tới bác đệ. Muốn cứu chúng, thì nói thật đi. ba vị điện hạ tha mạng bọn ta thật sự chỉ biết nhiêu đó. Động thủ tần vũ, mau cứu chúng ta. Hai người đừng động đậy, đừng làm lộ sức mạnh, để ta đối phó. Tần Vũ, ngươi còn không ra tay, ta sẽ khiến xác chất đống động phủ của ngươi Đừng manh động, một khi ngươi ra tay, tất cả người động phủ sẽ gặp họa sát thân. Ta đã có kế hoạch. Ngươi bình tĩnh đợi ta. Không được đánh, chỉ có thể nhìn chúng ăn hiếp thuộc hạ chúng ta. Đại ca, kế hoạch của huynh phải tính ta vào nữa. Đến lúc đó cho chúng biết sự lợi hại của cây gậy đen. Đương nhiên rồi. dừng tay còn không dừng tay ta sẽ tự hủy nguyên anh để cái chết của địch đồng và tung tích ngọc kiếm mãi mãi trở thành bí ẩn <laughs> quả nhiên có liên quan đến ngươi nhưng chuyện này liên quan đến cơ mật ngọc kiếm ta cần đích thân nói rõ với địch long đây Tần Vũ, lần này xem ngươi làm sao thoát khỏi tay bọn ta, đến cửu sát điện, tự khắc có cách ngươi nôn ra hết. Phi Phi, tiểu hắc, cửu sát điện thế mạnh, giờ không được đấu trực diện. Ta theo ba người này đến cửu sát điện, nhân lúc ta câu giờ, Phi Phi ngươi mau phát tán tin tức của ta và Ngọc Kiếm ra ngoài. Ta phải cho cả đáy biển đều biết, rồi sau đó đến cửu sát điện, giữ khoảng cách với ta. Đợi thời cơ chín mùi, tự ta sẽ gọi, đại ca, giờ ta xuất phát đây. Tiểu Hắc, xích huyết động phủ là do ngươi trấn thủ, đại ca, ta nghe huynh sắp xếp. Động chủ Tần Vũ, xin nhận của bọn ta một lạy. Mau lên, lúc ta tay với bọn ta, sao không thấy ngươi lề mề thế này? Thân pháp của ta đúng là nhanh, nhưng ngự kiếm thì chậm. Đây đã là tốc độ cực hạn của ta. Ta dẫn ngươi bay, đi. Lục điện hạ, tốc độ ngài nhanh quá, công lực quá mạnh, cơ thể ta không chịu nổi, ta cần nghỉ ngơi, im miệng. Đừng nghĩ ta không nhìn ta ngươi đang làm gì, chiêu này không có ích đâu, chút tu vi của ta, mà ngài đi nhanh thế. Đúng thật là, Khu vực này tầm nhìn không rõ, đi nhanh quá chưa chắc là chuyện tốt. Lục đệ, đề phòng trường hợp, Chúng ta dừng lại một đêm tại cự giáp động phủ rồi hãy đi Huynh đệ chúng ta đều ở đây Có cho thằng này cũng không dám ba vị điện hạ đột nhiên tới thăm, tại hạ không nên đón từ xa, mong hãy thứ lỗi. Bọn ta có việc quan trọng, nghỉ ở đây một đêm. Không được thông báo, thì không được lại gần. Tuân lệnh, phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. đích thân trong tầng vũ các đệ đi nghỉ ngơi đi luôn chú ý động tĩnh xung quanh ngoan ngoãn ngồi đây cuối cùng cũng đến. Lão Lục Đừng lên tiếng, đi với ta Không dễ thế đâu Long Hung Ngọc Kiếm quan trọng thế, không chỉ một thế lực đâu nhỉ Bọ ngựa bắt sâu, chim sẽ trực sẵn Ngươi đi với ta đi Đến càng nhiều càng tốt Ta ở đây này Nhị ca Con tóc chết tiệt Nhị ca bị giết rồi Lâu kha của Bích Thủy Phủ đã bắt Tần Vũ Giết chúng Tân Vũ xem như của Thung nằm mơ Chết hết cho ta con vóc hối, chỉ biết gây rối. Tin tức lan ra quá nhanh, Thanh Long Cung và Bích Thủy đều biết cả. Nói, có phải ngươi làm lộ tin tức, hại nhị ca chết quan, Ba người cả dọc đường dùng linh lực giám sát, ta làm gì có cơ hội tiết lộ tin tức, ngươi. Đệ, đệ mau uống ngọc thân hoàng trị thương, chúng ta lập tức lên đường. Về rồi tính sổ với hắn. Cung chủ đại nhân, thuộc hạ làm việc không xong, Tần Vũ vẫn bị địch tiễn dẫn đi, Mong cung chủ đại nhân trị tội Không sao Người của Tam Nhãn cũng xuất hiện Lần này cửu sát điện náo nhiệt lắm đây Địch Long chắc vẫn chưa biết <laughs> Thế lực đó của hắn Ở tu yêu giới dưới đáy biển sắp bị cô lập Ta đến Bích Thủy Phủ một chuyến Đại ca Tin tức bị lộ, đằng sơn của Thanh Long Cung và Lâu Kha của Bích Thủy Phủ đến cướp giữa đường, nhị ca bị đằng sơn giết, thất đệ bị thương nhẹ. May lúc đó uống ngọc hân hoàng, hồi phục vết thương. Ngươi chính là Tần Vũ, lúc đầu nếu giết ngươi, thì nhị ca sẽ không chết. Ta, là công lực hắn yếu, bị ám toán, liên quan gì tới ta. Vậy ta lấy ngươi ra tế nhị ca ta trước, hắn phải chết. Phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. Tần Vũ, Ngọc Kiếm ở đâu? Còn nữa, là ai giết bác đệ địch đồng của ta? Mấy chuyện này ta vốn chả biết, là sư tôn nói ta mới biết. Hôm đó, bác điện hạ đánh bại Tra Hồng dưới đám mộ cổ. Lấy đi thanh ngọc kiếm thứ 8 trong tay Tra Hồng. Không ngờ, có người thần bí đánh lén bác điện hạ, giết chết ngài ấy tại chỗ, cướp đi ngọc kiếm. Nhưng còn về người thần bí đó là ai? Sư tôn cũng không nói cho ta biết, ăn nói bậy bạ, sao đột nhiên lại lòi ra sư tôn? Mắc cười. Ngươi nghĩ ta tin vị sư tôn địa đặt của ngươi. Sư tôn thần thông quảng đại, chỉ dạy bảo ta một chút mà đã khiến ta tăng sức mạnh, đoạt lấy xích huyết động phủ ông ấy sớm đã đoán trước ngọc kiếm ẩn giấu tại xích huyết động sẽ dẫn đến tranh đoạt chỉ là đáng tiếc Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc địch đồng và tra hồng tranh nhau kịch liệt, cuối cùng lại để người thần bí hưởng lợi. Nếu như ngươi nói thật, sư tôn ngươi sớm biết bí mật ngọc kiếm sao không tự tay đoạt bảo? Ta thấy người thần bí này, chính là sư tôn ngươi. Sư tôn ta là người tầm cỡ nào, ông ấy không thèm quan tâm cái tiên phủ nhỏ nhoi đó, cái ông ấy quan tâm, chính là đồ đệ ta đây. Lão Lục, ngươi áp giải tần vũ đến càng khôn điện, Ngoài ra, bảo kinh chập vào điện Kinh chập có công pháp nuốt ký ức Thằng này nói thật hay giả Cha là biết Lục Điện Hạ Đóng cửa Thanh Long cung cà bích thủy phủ Đã biết tung tích của Ngọc Kiếm Các ngươi nhốt ta Rắc rối sẽ càng lớn Tần Vũ, đừng ăn nói lớn thế, cho dù thế nào ngươi cũng không ra được đâu. Cung tiễn lục điện hạ, Đại ca, ờ, tần vũ đó nếu thật sự có một sư tôn thâm sâu khó lường, vậy thì phải làm sao? Nếu dưới đáy biển có cao thủ như thế, sao ta và đệ không biết? Nếu không phải dưới đáy biển thì sao? Nếu sư tôn mà Tần Vũ nói là người của bảo loạn tinh hải, sợ gì chứ? Cửu sát điện chúng ta giết một Tần Vũ, còn cần phải co rúm lại, nhìn trước ngó sau, cho dù là thật, để hắn đánh đến cửa là được. Lai lịch Tần Vũ quả thực có nhiều hiềm nghi, nhưng rắc rối trước mắt là Thanh Long Cung và Bích Thủy Phủ Đợi Kinh Trập đến trước, đại ca, Kinh Trập đã đến ngoài cửa động Được, lập tức Không ổn, có người phá căn cơ cửu sát điện Lão ngũ, lão lục, lão cửu, theo ta, những huynh đệ khác ra kỹ cứ điểm quan trọng Như vậy mà trốn được ra khỏi càng khôn điện Thủ vệ càng không chắc chắn có nội ứng Lão ngủ đi điều tra Đã đứt ba sợi xích rồi Tàn bảo các có nguy cơ sụp đổ Ta và lão lục dùng công pháp giữ tàn bảo các Lão cửu đi bắt tần vũ Đừng để hắn phá hoại dây xích Long cung chủ lệnh ta đến cứu ngươi Tàn bảo các này ta phá chắc Tử sát giao long Có giỏi thì đến bắt ta không ổn Nếu dây xích đứt Không giữ được tàn bảo cát Đại ca, lục đệ Một mình ta miễn cưỡng cố giữ Hai người đi bắt Tần Vũ Hắn quá tranh mảnh Chỉ e một mình cử đệ khó đối phó Cản hắn lại Nói về tốc độ thân pháp, các ngươi không cản nổi ta đâu. Không ổn, tàn bảo cắt sắp sập, bảo vệ tốt các dây xích còn lại, đừng để hắn thành công. phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. còn lại cộng cuối cùng. Tần Vũ, ta xem ngươi nhanh kiểu gì. bảy con sâu khí siêu ơi Có ngon thì đến bắt ta Đuổi theo cho ta khỏi tàn không điện này, trực tiếp bay về hướng Tây Nam, trên mặt biển có một hắc thạch hải đảo, gặp người trên đảo, thì ngươi an toàn, cửu sát điện, thanh long cung, bích thủy phủ. Các ngươi ai lấy phí tâm cơ, cũng toàn là ham muốn cá nhân. Nếu đã thế, thì dơ nhân nào gặp quả lấy, Sao lâu thế chưa tới Ngươi yên tâm Hai thế lực lớn chúng ta liên thủ Còn tóm không được một tần vũ tí phí Ta ở Hắc Thạch Hải đảo phía tây nam cửu sát điện Ngươi mau đến đây Chuyện gì thế Kịch hay sắp tới Hai vị đại nhân, giúp ta đánh nuôi bảy con trùng nhỏ này, tung tích thanh ngọc kiếm và tàn bảo cắt, ta xin hai tay dâng lên, bảo ngươi chạy ra cửu sát điện, ngươi trông tàn bảo cắt làm gì, ngươi cố tình gây phiền cho chúng ta, kênh được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. Đằng Sơn, Lâu Kha, các ngươi thật to gan, vị đệ ta chết còn chưa tìm các ngươi tính sổ, lại dám âm thầm động tay, giúp Tần Vũ chạy trốn, mau tránh ra. Địch Long, các ngươi nếu thật sự ra tay giết Tần Vũ, với thực lực của chúng ta, sao có thể cản được? Nhưng mà, nếu như Thanh Long Cung Chủ và lão tổ nhà ta không tìm được tung tích Thanh Ngọc kiếm thứ 8 mà không vui, hậu quả này Ngươi dám uy hiếp chúng ta, Tần Vũ hại chết nhị ca và bác đệ, cướp đi tàn bảo các tội không thể tha, mạng của hắn, chúng ta lấy chắc. Đại ca, đừng quản nhiều vậy, Lâu Kha và Đằng Sơn đều có liên quan tới cái chết của nhị ca, bọn hắn và Tần Vũ một tên cũng không tha, Thanh Long cung bích thủy phủ sau này cho dù nổi giận, Bảy huynh đệ chúng ta cùng nhau hợp lực, không có gì phải sợ. Hôm nay các ngươi không cứu được Tần Vũ, nhưng đánh chó thì phải ngó mặt chủ. Ta nể mặt Tam Nhãn và Thanh Long, tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Còn không mau cút. Tần Vũ, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi bất lực. Các ngươi luôn miệng huynh đệ tình thâm. Vì báo thù cho huynh đệ, hà giết nhầm ba ngàn, cũng không tha một người. Bây giờ kẻ giết địch thanh ngay trước mắt. Các ngươi lại e ngại thanh long cung và bích thủy phủ không dám ra tay, thật sự giết yếu sợ mạnh, làm trò cho thiên hạ. Ta thấy cửu sát điện ngươi lên gọi là cửu dung điện. Tần Vũ, ngươi khinh người quá đáng Sơn, không thể cho người chủ sát điện bắt Tần Vũ. Bọn hắn muốn đưa Tần Vũ đi, không được để bọn hắn như ý. Muốn bắt ta cũng không dễ, đại ca, tên tần vũ này thân pháp cực nhanh, còn đằng sơn, lâu la quấy nhiễu chúng ta, khi bằng chúng ta dùng thiên môn trận, đại lục hợp thiên môn trận, bày trận, Đừng để bọn hắn bày trận Nội tam hợp, ngoại tam hợp, lục hợp nhất thống Hỏa Thủy Càng gồm sinh tử Đừng hòng trốn khỏi bàn tay ta Tần Vũ Đại lục hợp thiên môn trận một khi bày xong Không chỉ kiên cố khó phá Thậm chí có thể ngăn cách thiên địa linh khí Ngươi tiêu hao quá nhiều năng lượng lại không thể bổ sung Ta xem ngươi chống cự được bao lâu Nếu chính huynh đệ ta tạo thanh đại cửu hợp yên môn trận Quy lực càng mạnh hơn Nhưng mà Tần Vũ Với thực lực của ngươi Chỉ là đại lực hợp yên môn trận Ngươi cũng không phá nổi Đừng vui mừng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Cuối cùng cũng tới lượt ta Làm ta nhịn gần chết Tí tí, ta theo bọn hắn tới cửu sát điện trước, ngươi lập tức tung tin ta nắm giữ ngọc kiếm. Sau đó đi vòng tới cửu sát điện. Ta ở đảo đá đen phía tây nam cửu sát điện, ngươi mau chạy tới. Mấy con dung chưa nghe cho kỹ đây, mau thu hồi trận pháp chó má gì đó, thả đại ca ta ra. Nếu không, ta để hắn hồn phi phách tán. Phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Optizen. Tự sát giao long chúng ta Tuyệt sẽ không bị con khỉ lông ngươi uy hiếp lão ngủ Không tới lượt ngươi tự bạo Các ngươi muốn đánh Ta đây tiếp tới cùng thật buồn cười. Năm con tử sát giao long, tốn công sức thế, mà ngay cả một tiểu tử công lực chưa đến động hư trung kỳ bắt không được. Ai nói không phải chứ, thật sự chịu không nổi. Đánh nhau cả nửa ngày, làm đầu ta cũng đau đây này. cuối cùng cũng tới Bái kiến lão tổ cung chủ Không chỉ nhà ngươi là một thần thú Đàn sơn các ngươi lui ra Nơi đây để ta và tam nhãn đích thân ra mặt Vâng Cái gì mà con khỉ này khỉ kia Bản hầu gia đại danh hầu phí Nhớ kỹ vào cho ta Các ngươi có phải cũng muốn đánh nhau Muốn tới thì đừng nhiều lời Thanh Long cung chủ, đây là ân oán giữa chúng ta và Tần Vũ, không cần ngươi lo chuyện bao đồng, đem người của ngươi về cho, thù giết nhị lão đệ. Chúng ta cũng xóa bỏ, buồn cười. Còn nói ân oán, chẳng qua là muốn lấy được tung tích ngọc kiếm. Đám tiểu giao long các ngươi cũng chỉ là yêu thú. Có thể ngang hàng với tam đại thế lực chúng ta đã là vinh dự. Bây giờ huynh đệ ngươi chết đến bốn tên. Sao nào, còn dám nói điều kiện với ta? con cốc thối tha, thì tính là thần thú cái rắm, mối thù tần vũ chúng ta tính chắc. Ngươi thích xem chuyện bao đồng, sẽ cho ngươi cùng tần vũ đi chầu Diêm Vương. dám Họa từ miệng mà ra Coi chừng cái miệng thúi chiếu dậy dỗ đó vừa bị nhốt trong trận, không thể tự do hoạt động, bây giờ huynh đệ liên thủ, có thể dạy dỗ đám tiểu trùng các ngươi. Đại ca, đại náo một trận nào. Các huynh đệ, hóa thành bản thể, giết hết bọn chúng. là ngươi ép ta Trạng thái cuồng bạo lão tứ Đây chính là trạng thái cuồng bạo Quả nhiên lợi hại Tư chất của hầu phí này Có thể so với siêu cấp thần thú ngũ trảo kim long mạnh nhất của long tộc Nếu mặc cho hắn trưởng thành đến cảnh giới chúng ta Vô cùng hậu họa Không sai, tuyệt không thể giữ lại Không thể để mặt hắn tương lai vượt qua tam nhãn bức tình chìm ta được Không thể ngồi yên xem kịch Động thủ Phim được thuyết minh bởi Anin TV hay Official Cái gì? Tần Vũ Ngươi có thể giữ Nhưng hầu phí quyết không thể lưu Âm hiểm ta cùng đi Tí tí, ngươi sao vậy? Đại ca, phí phí, Ta không thể khống chế nổi biết ngươi muốn mạng Tần Vũ, giúp bọn ta giết hầu khí, mạng của Tần Vũ thuộc về ngươi, tung tích của Thanh Ngọc Kiếm, coi như ba bên chúng ta cùng sở hữu. Phí phí Phí phí Ta là Tần Vũ đây Đại ca Không thể Đại ca Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, đừng quên lý tưởng ban đầu của mình, nhưng tuyệt đối không được quá chịu đựng, hoặc miễn cưỡng một mình gánh chịu tất cả. Phí phí, cho dù đại ca liều cả tính mạng, cũng không để bọn chúng tổn thương đệ. Tần Vũ Chịu chết Tinh thần lĩnh vực Chủ tinh lấp lánh Lan minh bởi An ninh TV hay Official. Lại là thú chi, lẽ nào người đến là tứ kiếp tán tiên ẩn thế, tính sai rồi, tin tức đã truyền ra ngoài, chúng ta ra tay quá chậm, tán tiên, khí thế người mới tới, là người của tiên giới, đều tại ngươi, giết hầu tử cái gì, làm trễ thời cơ tốt. Công pháp thật mạnh, lẽ nào chính là sư tôn Tần Vũ nói đa tạ Lan Rút Sư Tôn, sao giờ ngài mới tới? Tiểu tử thối, làm việc lỗ mãn. Tiểu Thanh Long có con Long tộc Diên Lan Sinh ra mắt tiền bối Bích thủy phủ tam nhãn Sinh ra mắt tiền bối Ta từng nói Nhốt ta càng lâu Các ngươi phiền phức càng lớn Các ngươi trọng thương hai đồ nhi của ta Suýt chút nữa thì lấy mạng Các ngươi nói Ta nên xử trí thế nào Tiền bối bớt giận Muốn giết Tần Vũ và Hấu Phí huynh đệ là mấy con trùng của cửu sát điện, chúng ta thật ra muốn ra tay cứu họ. Hai lão khốn kiếp các ngươi. Tiền bối, Thanh Long nói cực phải. Lúc trước cửu sát điện bắt Tần Vũ huynh đệ, chúng ta âm thầm phái người đi theo cứu hắn. Vừa rồi, ta còn cố ý phá đại lục hợp thiên môn trận của cửu sát điện. Nếu chúng ta cố ý sát hại Tần Vũ và hầu phí huynh đệ, cần gì làm mấy chuyện vặt này? Trong lòng các ngươi đang toan tính gì, ta rất rõ ràng. Trăm phương ngàn kế tranh đoạt Tần Vũ, còn không phải vì tiên phủ ngọc kiếm sao? Có điều, không ngờ các ngươi không chỉ ham muốn ngọc kiếm, còn kiên kỵ tư chất thần thú của đồ đệ ta, ra tay đánh trọng thương, về phần cửu sát điện các ngươi, càng là muốn đoạt ngọc kiếm, xem mạng sống người khác như cỏ rác một đường giết chóc tàn nhẫn. Hành vi như vậy, các ngươi có gì biện hộ? Các ngươi tốn công sức như vậy. Ngọc Kiếm vẫn luôn nằm trong tay tiểu vũ. Hơn nữa bây giờ, các ngươi ai dám động đến hắn nữa, mấy chúng ta quả thực giết chóc vô số. Nhưng vì Ngọc Kiếm, huynh đệ thủ túc chúng ta đều ra đi, Bây giờ tài nghệ không bằng người, không thể tự tay báo thù, muốn làm gì, tùy ngươi định đoạt, được. Nếu đã vậy, ta thành toàn cho các ngươi Tiền bối Tu chân giới trước nay mạnh được yếu thua Tiền bối muốn giết chúng ta đương nhiên không có gì để nói Ta chỉ xin tiền bối khai ân Thả huynh đệ của ta một con đường sống Tất cả tội lỗi Tất cả do mình ta gánh chịu Do một mình ngươi gánh Hoang đường Sau khi địch đồng chết Cửu sát điện ngươi lấy cớ nghi ngờ làm sát vô tội Hành vi như vậy Sao ngươi có thể gánh hết ta hôm nay có thể nói cho các ngươi, lúc trước địch đồng giết ra hồng đoạt ngọc kiếm, đúng là ta làm chim sẽ đợi bọ ngựa bắt ve, cuối cùng lấy được ngọc kiếm. Huynh đệ chúng ta tranh đoạt ngọc kiếm, cũng là vì một ngày chính huynh đệ cùng phi thăng. Bây giờ huynh đệ tử thương phân nữa. Ta làm đại ca hết thảy cũng phải bảo vệ các huynh đệ còn lại. Các ngươi tuy tàn bạo đáng hận, nhưng giờ cũng tử thương thảm trọng, phải trả giá lớn. Lan Thúc Nếu như tái phạm nhất định trảm không tha Tần Vũ Huynh để lấy ơn báo oán Tấm lòng rộng lượng Tại hạ vô cùng khâm phục Địch Long Đa tạ Tần Vũ Huynh đệ Tần Vũ Huynh đệ Với tài lãnh đạo của ngươi Dưới tay chỉ có xích huyết động phủ Thật sự không phù hợp với thân phận Thế này đi Phía tây xích huyết động phủ Có hắc dao Lục nhật hai động phủ lớn của Thanh Long Cung Xin giao cho Tần Vũ Huynh đệ Phía đông tích huyết động phủ, có tranh trí huyết phủ hai động lớn của bích thủy phủ, cũng giao cho tần vũ huynh đệ. Dưới trướng cửu sát điện ta có mang giác, phù phong động phủ cũng gần xích huyết động phủ, đều giao cho tần vũ huynh đệ, lan thúc. Hôm nay có kết quả như vậy, đều nhờ vào lực lượng của ngài, nếu chỉ bằng thực lực của ta, chỉ sợ. Tiểu vũ, ngươi đi theo ta. Nguy ừ. rồi, tứ kiếp tán tiên mới có năng lực huống di, tiền bối này có thể một lần mang theo hai người, chỉ sợ thực lực đã vượt xa tứ kiếp tán tiên. Hôm nay có biến cố lớn như vậy, ta phải lập tức về báo cáo trưởng lão, trận đánh trên đảo này nhất định sẽ truyền đến bồng lai tiên vực và tử diễm ma ngục, xem ra hải ngoại tu chân giới sắp biến đổi, Lan Thúc, ngài đã đạt tới cảnh giới gì thế? Tiểu Vũ, ngươi tạm thời cứ coi ta là một cao thủ tán tiên. Vũ trụ thiên địa, thiên đạo khó tìm. Có rất nhiều chuyện kỳ quặc ngươi không ngờ tới. Cũng không phải gò bó trong những cuốn sách. Cái gọi là cường giả như mây, nhân ngoại hữu nhân rất nhiều huyền bí của tu chân giới. Sau này ngươi sẽ từ từ phát hiện. Thanh Ngọc kiếm trong tay ngươi, bất luận là tu tiên giả, tu yêu giả hay tu ma giả, đều điên cuồng vì nó, thậm chí không tiếc mạng tranh đoạt. Thế nhưng nó vẫn nằm trong tay ngươi. tuy cứu tới ngọn nguồn, cũng không phải ta giúp ngươi, mà bởi vì đạt được nó là mệnh của ngươi. Ta có thể truy tìm tiên phủ không? Đương nhiên. Có điều, ngươi đã muốn dùng ngọc kiếm truy tìm tiên phủ, cũng sẽ đối mặt với thử thách càng lớn hơn. Phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. Trên đằng long đại lục nằm ở phía nam bạo loạn tinh hải, tu tiên giả, tu ma giả, tông phái sang sát, tán tiên cao thủ có vô số, từng kẻ đều thèm muốn tiên phủ, ngươi nhất định phải giữ cảnh giác với bọn họ. Ngoại trừ uy hiếp của tán tiên, ngươi phải đối mặt với hoàn cảnh phức tạp của bạo loạn tinh hải. Thiên địa linh khí trong bạo loạn tinh hải vô cùng cuồng bạo, vô số hung thú và tầng lớp lớp cao thủ tán tiên. Hung thú có linh khí thấp, chỉ tu nội đan, không hóa hình người, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có vài tên địch lại cả thần thú, những kẻ xông pha trên bạo loạn tinh hải đều là tán tiên tính tình cổ quái, so với cao thủ tu chân trên đằng long đại lục còn nguy hiểm hơn. Có vài kẻ thậm chí công lực đã đạt tới thập nhị kiếp. Tiểu vũ, khó khăn ngoài đó, theo công pháp tăng lên, tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng, mà khó khăn bên trong, bất luận cảnh giới, nhưng cuối cùng vẫn khó vượt qua. Quan trọng nhất là ngươi muốn trở thành người thế nào. Lan Trúc cả đám người địch long vì đoạt ngọc kiếm tu luyện, không tiếc lạm sát vô tội, hơn nữa còn tin chắc rằng đây là truyền thường của tu chân giới, hành vi ích kỷ đó. Ta không tán thành. Phụ thân ta dạy, nam nhi của tần gia phải kiên trì niềm tin, không được sợ đầu sợ đuôi. Ta tin tưởng, dựa vào cố gắng của bản thân, kiên định tu luyện, cũng nhất định có thể gây dựng một chỗ đặt chân trên tu chân giới. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tiểu Vũ, Phía trên tu chân giới còn có cái gọi tiên giới dạ, Tầm mắt phải nhìn xa hơn Công pháp ngươi tu luyện rất đặc thù Chỉ cần kiên trì bền bỉ Chỉ sợ ta cũng không chắc thành tựu như ngươi Bây giờ ngươi đã có một thanh ngọc kiếm Không cần nóng vội Đợi tới lúc tử kiếm tề tự Con đường tiên phủ sẽ tự xuất hiện Bước đầu tiên Bắt đầu từ nơi này ta Ta đang ở đâu Tiểu Vũ, con đường ngươi lựa chọn vô cùng chông gai. Ngươi cũng sẽ gặp vô số khó khăn trên con đường này. Cho dù vậy, con cũng phải giữ vững hoài bão ban đầu, tiếp tục kiên trì, cố gắng tu luyện. Chỉ có như vậy, mới có thể thực sự trở thành tu chân giả cường đại, ngao du khắp trang trời vũ trụ. chu thiên tinh thần đại trận là món quà ta tặng con lập các ở trong trận không những có thể hội tụ thiên địa linh khí tinh thần quang hoa mà ngoài trận còn có màn trắng kiên cố vĩnh viễn không bị bên ngoài làm phiền Tên của nơi này gọi là tinh thần các Đại ca, chúng ta cuối cùng cũng có địa bàn của mình. Gần đây tu tiên giả dưới biển rất ngưỡng mộ tinh thần các. Chúng ta chiêu mộ không ít bằng hữu lợi hại. <laughs> Làm tốt lắm. Vị này là... Nghiêm nhụy là ta quen được khi còn lưu lạc bên ngoài, lai lịch đáng tin, thực lực đã là động hư hậu kỳ, là người mạnh nhất trong 8 vị hộ pháp, thủ tịch có thể để cô ấy đảm nhiệm, đội hộ vệ giao hết cho cô ấy quản lý. Xem ra tiểu hắc ở ngoài trải qua không ít chuyện. Nếu là người đệ lựa chọn, ta tin cô ấy. Tạ hai vị các chủ, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Nếu đội hộ vệ đã có người quản lý, vậy chức tổng quản giao cho Trang trung là thích hợp nhất. Tạ các chủ, thuộc hạ tuyệt đối không để ngài thất vọng, nhàm chán, nhàm chán quá đi, đại ca, từ khi thành lập tinh thần các, chuyện gì ta cũng không xen vào được, còn không bằng con chim long tạp này, các chức nhị các chủ này chẳng cảm nhận được gì hết, ta không phục. Phí phí, thực lực đệ mạnh, lần này nguy cơ cửu sát điện cũng may có đệ, nhưng luận về xử lý sự vụ trong tinh thần các, tiểu hắc chu đáo hơn đệ nhiều, vẫn là đại ca hiểu ta, ta từ nhỏ theo đại ca, sự ăn ý giữa chúng ta, không phải con khỉ nữa vời như ngươi có thể so bì, còn có ăn ý, chim lông tạp cũng chỉ là chim lông tạp, đến lúc có chuyện, vẫn phải dựa vào bản hầu đây ra tay, ta ở chu thiên tinh thần này tu luyện, đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, ngươi ta thực lực tương đương, ngươi không phục, chúng ta tỉ thí xem. ba huynh đệ thật náo nhiệt. Phí phí, Lan Thúc luôn dạy bảo ngươi, phải tu thân dưỡng tính, ngươi mà không khống chế tính khí mình lại, Lan Thúc sẽ cho ngươi về trúc viện đấy. Đừng đừng, ta sai rồi. Ta và Hắc Vũ đùa chút thôi. Tiểu Hắc, nếu đệ đã là tam các chủ, thì lên có chút khí phách, đừng chấp nhặt với phí phí. Muốn đến đó dạo chút không? Nơi này cảm giác rất ấm áp, không như ở tinh thần cát. Tần Vũ ờ, Đúng thế Cô thích không? Phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. Nơi này, so với nơi ta sống lúc nhỏ tự tại vui sướng hơn nhiều. Thật ra ta, là ở Tiềm Long, Đại ta, Thanh Long cung bọn họ tới, Tần Vũ các chủ, chúc mừng à? Tần Vũ các chủ, chúc mừng Tần Vũ các chủ, chúc Chúc mừng <laughs> Tần Vũ đạo hữu Chúng ta đại diện cho bồng lai thiên vực Đặc biệt tới để chúc mừng tinh thần các thành lập Ta là đại trưởng lão Thanh Hư quan ngon tự chân nhân. Vị này là hỏa điện chân nhân của tử dương môn. Vị này dám ương môn, địch phong chân nhân. Đa tạ. Nơi này quả nhiên là phúc địa. Lão hủ chưa từng thưởng thức cảnh đẹp tiên gia như tinh thần các. Ngay cả đằng long đại lục bên kia, nhà ta thanh hư quan, cũng kém xa nơi này. Không giống những tu yêu giả, tu ma giả kia. ngôn tự. Tu tiên giả các ngươi thích nói xấu sau lưng người khác vậy. Tử diện ma ngục, y đạt. Cung chúc tinh thần các mở các. Đệ tử viên ma môn, tiêu cửu. Đệ tử âm nguyệt cung, tư đồ huyết. Một tên nhóc không môn không phái Có thể đại diện toàn bộ tử diễn ma ngục nói chuyện Xem ra tu ma giả không người nối nghiệp Chư vị, đa tạ mọi người đến đây chúc mừng Vậy ta cũng lên tận tình chủ nhà Các vị mời vào trong Trang Trung, chuẩn bị tiệc rượu, vâng Đúng vậy, mọi người đều tới chúc mừng Tần Vũ các chủ Đừng làm tình cảnh khó coi như vậy Vào cung uống vài chén Tần Vũ các chủ, chúng ta cạn một chén. Ờ. Chỉ uống rượu thì thật không thú vị. Tần Vũ huynh đệ, vị y đạt huynh đệ có ngoại hiệu tử phát ngục vương, ngươi đoán xem ngoại hiệu của hắn là tới từ đâu, nếu ngươi đoán đúng, ta tự phạt ba chén. Nếu y đạt huynh đệ đã là đệ nhất nhân tử diễm ma ngục, vậy đương nhiên là ngục vương rồi, hắn lại tóc tím, cho nên gọi tử phát ngục vương. Chuyện là lúc trước, tiên cửu, tư đồ huyết, tranh đoạt vị trí đệ nhất nhân tử diễm ma ngục, kết quả là y đạt không môn không phái, trực tiếp bắt lấy tiêu cửu và tư đồ huyết, phong ấn công lực bọn hắn, nhốt chúng ròng rã 3 năm, sau đó y đạt nói, ta có phải đệ nhất nhân tử diễn ma ngục, cho nên hắn được xưng là tử phát ngục vương. Thanh Long, ngươi lần nào cũng lấy ta ra trêu đùa, ta không rảnh nói nhảm với người khác. Phong ấn họ, nhốt mấy năm, chỉ là cô đơn khiến người ta phát điên, đến lúc đó ta bảo bọn hắn làm gì, bọn hắn sẽ làm đó. Lời xã giao thì không cần nói qua nói lại. Các vị gặp nhau ở đây có lẽ mục đích giống nhau. Ta nói thẳng, vẫn mong các vị đem ngọc kiếm cho ta mượn dùng một chút. Quả nhiên, các ngươi là vì cửu kiếm tiên phủ mà tới. Ta nói luôn, Mong các vị dạ, dạ. đưa ngọc kiếm cho ta mượn Ngôn tự Lão già hồ đồ ông điên sao Ngọc kiếm có thể tùy tiện cho mượn Hoang đường Dựa vào đâu phải đưa ngọc kiếm cho ông Y đạt, ngươi đền quần áo cho ta có gì từ từ nói <laughs> Mọi người chớ nóng vội Nếu muốn ra tay Thì chờ ta nói xong cũng chưa muộn Ta biết các vị đều mong muốn có kho báu tiên phủ, Nhưng giờ đây tuy đã có 8 thanh ngọc kiếm, mà chưa có thanh thứ 9 cũng như không. Phim được thuyết minh bởi Anim TV hay Official. Sở dĩ ta mượn ngọc kiếm của các vị là để dò la tung tích thanh thứ 9. Lẽ nào chân nhân có bí pháp sử dụng 8 thanh ngọc kiếm để tìm thanh thứ 9? Không hổ là các chủ tần vũ. Nói đúng điểm mấu chốt. Cho ta mượn tám thanh ngọc kiếm Ta có thể dùng bí pháp tìm vị trí của thanh thứ 9 Đến lúc đó chúng ta cùng lấy chín thanh kiếm Cùng hưởng tiên phủ Chẳng phải được như ý muốn <laughs> Cùng lấy chính thanh kiếm Cùng hưởng tiên phủ Thật sự đơn giản vậy ở đây toàn cao thủ, nếu ta dễ dàng đưa cho ông, khó tránh sau này thế cục có biến. Phía sau cậu có sư tôn, ai dám động vào. <laughs> Tần Vũ huynh đệ, cậu cứ yên tâm, cho dù các cao thủ ở đây cũng không ai dám đối địch với cậu. Nếu thật sự có chuyện đó, <laughs> ta nhất định đứng về phía cậu. Ta làm thế này cũng chỉ vì tìm Ngọc Kiếm Ai dám sinh sự Ngôn tự ta là người đầu tiên không tha <laughs> Được vị Đợi ta phát động thành công bí pháp Tám thanh ngọc kiếm sẽ bay về hướng thanh thiếu chính Nhất định phải theo cho sát Tí tí, tiểu hắc Hai đứa cùng ta đi Tinh thần các tạm thời giao cho Trang Trung xử lý Lập Nhi Đi tìm thanh ngọc kiếm còn lại Trên đường nguy hiểm Ta không muốn muội mệt muội ở lại tinh thần cắt đi Nhưng ta muốn cùng huynh đi xem xem Lập nhi Ta lo muội là kim đan kỳ Tốc độ sẽ không theo kịp ngự kiếm Huynh chăm ta cho tốt Là được rồi ờ. Vậy ờ. Chúng ta đi mau lên Lập Nhi, tốc độ của muội Không ngờ theo kịp nữ kiếm Lập tỷ tỷ hóa ra còn bản lĩnh này Huynh đệ Tần Vũ, tinh thần các của cậu, đúng là ngọa hổ tàn long Không chỉ có hai vị thần thú, mà còn có cả vị cô nương Kim Đan Kỳ mà có tốc độ này, đúng là chưa từng thấy qua đại ca, mau nhìn xem. Sao nhìn thấy ô gian này, hai người kích động thế, nơi này là quê nhà ta, ta và Tiểu Hắc từng có một trận chiến trên con sông này đấy. Huynh đệ Tần Vũ, không ngờ cậu là loài người. Với một cơ thể loài người, mà dám xông pha vào tu giới yêu, bội phục. Nếu ta có ở đó, nhất định có ít hơn ngươi nhiều Tướng mạo của các chủ tần vũ đúng là anh tướng Ngọc kiếm này không ngờ là ở Hồng Hoang Mau thu lại Ngọc kiếm thuyết minh bởi An ninh TV hay Official. Là nơi này. Từ khi, chúng ta còn gặp sư tử Long Nha và chim hồng hoang ở đây, giờ không thấy bóng dáng chúng nữa. Trong hồng hoang có một cổ sức mạnh bí ẩn, làm nhiễu bí pháp của ta. Xem ta vị trí cụ thể của Ngọc Kiếm, chắc tốn thêm ít thời gian, từ từ dùng linh lực tìm. Đúng là không đáng tin, làm đến thế mà vẫn phải tự tìm. Cái nơi quỷ quái này kỳ lạ, phải tìm đến khi nào chứ, hồng Hoa nguy cơ tứ phía. Xem ra dựa vào mấy người chúng ta có hơi miễn cưỡng, được rồi, lão già lề mà lề mề, bớt nói thừa đi, mau chóng điều động nhân lực đến tìm là được. Thiếu chủ triều Dương Tông dưới trướng của ta, Đông Phương Dụ, có chiếm được một nơi ở Minh Phương Triều, tìm Long Đại Lục, tên là Trúng Tiến Vực. Các vị nếu không chê, có thể cùng ta tới đó, mọi người trao đổi thông tin, bổ sung nhân lực, cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn, thấy sao? Nói thì như tiếp đãi, thật ra muốn giám sát hoạt động bọn ta, ngươi, các ngươi qua đó đi, ta tự có cách. Tà môn ngoại đạo, tầm nhìn hạn hẹp, dám kinh thường sự nguy hiểm của hồng hoang. Nhất thời chưa tìm được ngọc kiếm, chi bằng mọi người cùng ta về nhà. <laughs> Được thôi, ta muốn à? xem xem người phàm sống qua ngày thế nào. Các vị, ta vốn là người đại lục tiềm long, tự có chỗ để đến, ờ, cáo từ trước. Nếu đã có nhiều đứa đến tìm Ngọc Kiếm, Đến đúng lúc lắm Ta phải xem xem chúng có phá được bảo động mà tiên nhân để lại không Có điều Đã đến rồi thì chính là khách Chúng ta phải chuẩn bị chút quà gặp mặt Nơi này là Là nơi ta từng sinh sống Mọi thứ đều như cũ Hình như mọi thứ đã thay đổi Cha ta từng là vương gia của sở vương triều, một lòng muốn lập đại nghiệp. Vốn không chú ý đến đứa chẳng giỏi giang gì như ta, vậy nên ông ấy đưa ta đến đây. Mong ta sống cuộc sống bình thường vui vẻ. Nhưng ta muốn làm gì đó có ích cho ông ấy. Vậy nên đã cổ luyện ở đây, từng bước trở thành người tu chân. Lúc đó, có sư phụ Triệu Vân Hưng, có lên ngôn gia gia. Còn có tiểu hắc ở cùng ta, tuy không ở cùng một nơi với cha, nhưng cũng là những tự do, vui vẻ. Giờ ta đã hiểu, tại sao hành lang của tinh thần chắc lại xây như thế rồi. Huynh không giống với những người mà từ nhỏ đến lớn ta gặp được. Lập Nhi, tuổi thơ của muội ra sao? Tuổi thơ của ta rất giống Huynh. Cha có công việc bận rộn, ta gần như không gặp được ông ấy. Vì để lại gần ông ấy hơn, ta cũng từng cố gắng đi giúp ông ấy. Nhưng đã xảy ra một biến cố. Thật sự khiến ta chán ngán. Vậy nên, ta đã rời đi cùng Lan Thúc, đã từng Ta cảm thấy cha ta cố ý xa cách ta, vậy nên ta càng nỗ lực. Cuối cùng cũng thành cánh tay đắc lực của ông ấy. Sau đó, ta mới hiểu được ông ấy làm vậy để bảo vệ ta. Ta tin cha muội chắc chắn có nỗi khổ riêng. Rồi có một ngày, hai người sẽ hiểu nhau. Đi thôi, chúng ta đến Viêm Kinh Thành. Báo Báo cáo bệ hạ, Tam Điện Hạ về rồi Lúc nãy hai người đi đâu đấy Con kim lông xù này Đứng lại cho ta Tam Điện Hạ Tam Điện Hạ đã quay về Tiểu Vũ Đại ca, nhị ca Lâu không gặp, nhị ca, tiểu vũ Cuối cùng đệ cũng về Ta với đại ca nhớ đệ lắm Trông cũng có tinh thần đấy Đại ca nhị ca, đệ nhớ hai huynh lắm Đệ về đột ngột May mà thủ về ở Vân Vũ Sơn Trang trông thấy ở ngoài thành Thông báo sớm Bọn ta mới vội vàng chuẩn bị Hai người làm hoàng đế với tướng quân làm việc cũng phong uy đó, sau này không cần long trọng thế đâu, chỉ cần gia đình đoàn tụ là được. Phụ vương đâu, ta nóng lòng muốn gặp ông ấy. À, không đúng lúc, phụ vương và phong bá bá đang ở thời kỳ mấu chốt bế quan, tạm thời không lộ diện được. Bế quan, vũ ca ca, <laughs> tiểu lộ, vũ ca ca, tiểu lộ, chiếc sơn. <laughs> Khiếp Sơn già là thống lĩnh Tô Nham Thành. Tiểu lộ thì, con bé cực khổ tu luyện, ừ, giờ đã là tiên thiên trung kỳ. <laughs> Con bé vì để gặp đệ, đặc biệt từ Tô Nham Thành chạy qua đây. <laughs> Hai người thay đổi quá, đâu có thay đổi bằng cậu. <laughs> Giờ ta luyện binh, đám nhóc đó ấy, con mơ mộng trở thành huyền thoại như cậu. Vũ ca ca, vị này là... Tẩu tẩu <laughs> Lập Nhi là sư muội của ta Còn chưa phải là Đúng rồi Mấy năm nay Phụ vương có ổn không Còn sư phụ Triêu Ngọc Hưng nữa Triệu tướng quân Ô Giang gần đây bị vỡ đê Triệu tướng quân đang đi giải quyết Tạm thời không về kịp Vỡ đê Ô ờ, Giang đâu <laughs> có vỡ đê Tiểu Vũ Những ngày đệ không có đây Ở nhà thay đổi nhiều lắm để ấy lấy vợ, còn có một con gái, một con trai, sống vui vẻ sảng khoái. <laughs> Nếu nói tới sống vui, ai mà bị được huynh? Đại ta để ấy, lấy cô vợ liễu yên vân nghiện võ, quản thúc đâu vào đó. À? <laughs> Nói đi nói lại, đệ đi nhiều năm, trông cũng chẳng thay đổi gì. Tiểu Hắc, từ lần từ biệt ở của cảng, thực lực ngươi tăng không ít. <laughs> Ta tên Hầu Phí, Tần Vũ là đại ca ta. Mấy người yếu quá. Nhưng, nếu là huynh đệ đại ca, được rồi, miễn cưỡng nhận mấy người làm huynh đệ. Thiết Sơn, ô giang vỡ đê hồi nào? Tiểu Vũ, hiến khi đệ về, đừng nhọc lòng. Hiến tiệc đã bày xong, chi bằng, chúng ta nâng rượu trò chuyện, không say không về. Đại ca, nhị ca, ô giang vốn không vỡ đê, hai người đang giấu chuyện gì? Phụ vương và sư phụ rốt cuộc đang ở đâu? Tiểu đệ, Tiểu Vũ về rồi, ngài không gặp nó thật sao, không gặp được. Với tính cách của Vũ Nhi, nếu biết sự thật, nó sẽ bất chấp đánh đến Minh Vương Triều. Trận chiến với Minh Vương Triều, Đông Phương dụ chặt một tay của chúng ta, cái này không giấu mãi được. Càng huống hồ, nếu tiểu vũ biết sư phụ nó chết Phụ vương, sao có thể ờ. giấu con mấy chuyện này Mỗi lần hỏi đến phụ vương, đại ca và nhị ca đều đánh trống lãng Con đã biết bên trong có ẩn tình, chuyện này là sao Không sao hết, Vũ Nhi Chỉ là cọ sát với triều dương tông của Minh Vương Triều Húng hồ bọn ta còn giữ được mạng trước tiên Nguyên Anh Trung kỳ Trong phương vụ đấy Chỉ là mất một cánh tay, ta còn cầm kiếm được Vũ Nhi, con ở ngoài không bị thương, thì tốt quá. Triều Dương Tông Đông Phương Dụ Trên chiến trường, sống chết có số, kẻ mạnh đứng trên, ta thua tâm phục khẩu phục. Vũ dạ, Nhi, con đừng vì ta mà manh động chọc vào Đông Phương Dụ. Dạ, ta không mong con bị thương, hắn là thiếu chủ Triều Dương Tông, đệ tử trong công mấy ngàn người, là môn phái tu tiên đứng đầu trăm dặm quanh đây, người đông thế mạnh, không xứng được, kẻ mạnh thì cửa trên, kẻ mạnh thì muốn làm gì thì làm, ức hiếp người yếu, núi cao, còn có núi cao hơn. Ác giả ác báo, nghiệp sẽ cuộc nhanh thôi, hắn không hiểu đạo lý này, thì để con cho hắn hiểu, Chủ Nhi, đừng. Đợi đã, khí tức này, có lượng lớn cao thủ đang đến. Nhiều kẻ tu yêu như thế này Chuyện gì đây Lẽ nào là nhân vật lớn giới tu yêu đáy biển Không phải tìm Vũ Nhi Vũ Nhi có nguy hiểm gì không Phụng mệnh các chủ Đến bảo vệ tần gia Các chủ này là Là Tần Vũ 三年之约，如约而至。当年你给我萧家的耻辱，今天。